đặc biệt ở chỗ là những cái đường cầu mình bắt cho tất cả anh em ở trên nhóm Zalo nhóm kín thì à, tính tới ngày hôm nay này tính tới ngày hôm nay thì à, chúng ta đang có những chuỗi ngày đó là 15 ngày tức là nửa tháng rồi anh em ạ chúng ta đang có những cái chuỗi ngày thực sự mà nói là rất là tuyệt vời rất là tuyệt vời nửa tháng của anh em ạ 15 ngày chúng ta ăn thông rực rỡ ở trên đường cầu nhóm kín rồi quả quả là một cái cây con số nó hết sức là đặc biệt Đấy, chúng tôi nói đặc biệt là ở vấn đề đấy bởi vì là chúng tôi dám khẳng định là chưa có kênh nào bắt số mà ăn thông 15 ngày liên tục cả đấy. có một số anh em thì vào ngày hôm nay mới nhá có một số anh em mới vào ngày hôm nay thì anh em bảo là ăn thông nhiều như thế thì hôm nay gãy cầu không anh thì thật sự là cầu của bên anh thì nó rất là uy tín rồi và cái tỷ lệ thành công cũng như là cái sự nghiên cứu của bên anh thì nó rất là chắc chắn rồi cho nên là nếu như các bạn có vào mà các em có vào thì các em hãy tự tin nhé tự tin để tham gia những đường cầu bên anh và hãy tự tin đón nhận những cái chiến thắng chúng tôi đã đủ tự tin để gửi đến cho tất cả anh em rồi thì anh em cũng phải đủ cái sự tin tưởng để nhận những đường cầu cũng như là vào những con số bên mình Đấy, thì đó là cái điều mà chúng tôi mong muốn nhất ngày hôm nay thì à, mình chốt cho hai đài Đà Nẵng và Khánh Hòa thì chỉ chốt đường cầu Bạch Thủ và đường cầu Ba Chân thôi hai ngày mai thì mình không có bắt đầu đuôi đầu đuôi thì à, cái cầu chúng ta thì à, ngày hôm nay thì yếu quá anh em ạ cầu yếu quá cho nên là mình không dám bắt cho tất cả anh em thì mình chủ yếu ngày hôm nay bắt cho anh em cái dàn bạch thủ và dàn uh, ba chân ngày hôm nay chắc là mình à, xin được à, thống kê lại một chút nhỉ thống kê lại một số anh em nhé có một số anh em vừa chơi lớn là một này mà lại vừa đồng ý cho bên mình đưa hình ảnh à, cũng như là những kết quả và tiên Zalo lên à, video thì à, mình à, ok mình đồng ý anh em đồng ý anh em ok thì mình à, đã dám đưa thì thực tế là như vậy bởi vì đó là quyền riêng tư của tất cả anh em mà Nói thì à, đường cầu Đà Nẵng mình bắt cho anh em bạch thủ đó là con 70, ba chân lô đó là 070 nhá. Cầu VIP phải nổ cho anh em Đài Đà Nẵng này. Mình chốt cho anh em vào lúc đó là 15 giờ 50 phút ngày à, mùng 10 tháng 5 đúng không ạ? Đây, kết quả nó rất là rõ ràng cho tất cả anh em rồi. Đấy, rất là rõ ràng lành mạch. Thì à, con 70 của chúng ta thì ở vị trí đó là vị trí giải 6.2 nhé ngày hôm nay thì à, đường cầu của đài Đà Nẵng về rất là sớm anh em ạ nổ rất là sớm Đấy, rất là sớm anh em có thể thấy ở vị trí giải 6.2 tức là cái bảng kết quả vừa mới quay đến giải thứ tư thôi là anh em đã chiến thắng rồi đã quay đến số thứ tư thôi là anh em đã thắng rồi 070 bộ số là 4070 một ứng dụng khá là đẹp đúng không anh em như vậy đường cầu 70 chúng ta đã hoàn thành bạch thủ 70 này và ba chân lô đó là 070 thì chúng ta cũng đã hoàn thành là 070 đây anh em nhé anh em uh, nhìn rõ một chút nhé đây là cái kết quả ngày hôm nay và thật sự là chúng ta đang có những cái chuỗi ngày thật sự là đặc biệt thật sự là đặc biệt một số anh em vào bên mình khá là lâu rồi và anh em cũng rất là tự tin cũng như là tham gia còn một số anh em vào mới thì anh em chưa đủ tự tin thì ngày đầu thì có một số anh em đánh bé nhưng mà có một số anh em đánh lớn đấy thì uh, dù sao đi nữa thì kết quả cũng mang tới cho tất cả anh em cái niềm vui ngày hôm nay rồi đúng không ạ bạn ờ, Huy Hoàng thì xem nào bạn ấy vào lớn được không anh thì mình có bảo là vào được nha đánh lớn cho anh thì ngày hôm nay bạn vào 800 điểm Đấy. thì mấy hôm trước các bạn Huy Hoàng vào 1.000 điểm nhưng ngày hôm nay vào 800 điểm chắc là cái vấn đề vốn chắc để làm công việc gì đấy rồi nên là đánh giảm xuống một chút còn mấy hôm trước thì bạn toàn vào 1.000 điểm không nay 800 điểm vậy xin chúc mừng bạn Huy Hoàng với đường cầu 800 điểm của đài à, Đà Nẵng ngày hôm nay nhé ngoài ra thì có bạn à, Phạm Thanh Hưng này bạn Phạm Thanh Hưng thì có là tuyệt vời rồi bạn này thật sự là một bạn mà theo mình đánh giá nhé là chơi cực kỳ rắn anh em ạ chơi cực kỳ rắn ngày đầu tiên các bạn cũng biết ngày đầu tiên là bạn vào bên mình là bạn ấy đánh cái con số là 2.000 điểm rồi đấy là ngày đầu tiên nhé ngày đầu tiên mà bạn đã đánh 2.000 điểm với đường cầu số bên mình rồi thì đợt trước mình làm video thì mình có bảo vấn đề đấy thì à, mình có hỏi là vào ngày đầu tiên mà đánh lớn tế không sợ bên anh à thì bạn bảo là rất là tự tin và đặc biệt là theo dõi bên mình rất là lâu rồi và rất là tự tin để tham gia số bên mình ngày hôm qua thì à, mình chốt cho bạn ấy nủ à, hai nháy hai nháy này để xem này như là mình nhớ không nhầm là hôm qua đây hôm qua là vào đắk lắc hôm qua là bạn vào đắk lắc con 78 đủ hai nháy này thì bạn đánh 2.500 điểm thì hôm nay thì bạn qua bạn hồn lào ngày hôm qua là bạn được 5.000 điểm rồi thì ngày hôm nay bạn tiếp tục đánh 2.500 điểm của đường cầu đài Đà Nẵng nhé đấy đường cầu đài Đà Nẵng thì mình chốt vào lúc 15 giờ 52 phút này ngày mùng 10 tháng 5 năm 2023 nhé, bạch thủ vẫn là bạch thủ 70, ba chân lô vẫn là 070 và 170 thì mình chốt cho anh em hai đường cầu ba chân để cho nó nó cái tỷ lệ chiến thắng của chúng ta dâng cao lên một chút. Như vậy là 70 chúng ta vẫn có 70 này. Và ba chân lô đó là 070 chúng ta có 070 nhé. Đấy, thực sự là rất là đặc biệt cầu ngày hôm nay, đặc biệt là bạn phải Phạm Anh Hưng nhé. Bạn này thật sự rất là rắn anh em ạ, chơi rất là căng. Nhưng mà cái kết quả thì bạn nhận được rất là tuyệt vời đấy thì mình có hỏi là hôm nay tiếp tục 2.500 điểm chứ hôm qua được 5.000 điểm rồi thì bạn bảo là hôm qua quá tuyệt vời anh ạ à. anh chốt số quá chuẩn nay em đánh 2.500 điểm đấy hôm qua là 2.500 điểm được 5.000 hôm nay là tiếp tục đánh 2.000 điểm này nhưng mà không được may mắn như ngày hôm qua ngày hôm qua chúng ta nổ hai nháy nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta chỉ nổ một nháy thôi đấy nhưng mà một nhảy hay là hai nhảy thực tế là bên mình nó không không mong muốn là hai nhảy đâu anh em ạ bên mình chỉ mong muốn rằng nổ một nhảy thôi nổ thôi cầu số mình chốt nổ thôi là bên mình rất là vui rồi đấy chứ chúc mừng bạn à, phạm thanh hưng nhé ngoài phạm thanh hưng ra thì có bạn trọng khánh ngày nay thì bạn cũng vào đường cầu của đài đà nẵng này bạn ấy cũng đánh lớn bạn đánh 1.200 điểm đây ngày nay thì bạn đánh 1.200 điểm đài đà nẵng đây nhé tất cả anh em tất cả mọi người cũng như là toàn thể các bạn ngày hôm nay thì Đà Nẵng và Khánh Hòa là chiến thắng rực rỡ rồi đây 70 có 70 này đúng không ạ tất cả anh em đều đường cầu như nhau và tất cả anh em đều có số đều như nhau cả mình chúc vào lúc đó là 15 giờ 54 phút nhá ngày 10 tháng 5 năm 2023 tự tin chứ anh đấy, thực sự là mình thật rất là tự tin rồi rất là tự tin đường cầu này mình gửi đến cho tất cả anh em đấy tự tin em ơi vào lớn cho anh nha đấy thì ngày nay bạn vào 1.200 điểm xin được chúc mừng bạn à, Trọng Khánh nhá đấy thì mình đưa một số anh em chơi lớn lên đây để mọi người có thể được chúc mừng cũng như là tham khảo những cái đường cầu mình chốt cho anh em ở trên Zalo thì à, thực tế là anh em có một số anh em vào nhưng anh em không dám lấy số còn có một số anh em vào và anh em đã đủ tự tin để nhận đường cầu bên mình rồi và đã chiến thắng nhé ngoài những anh em chơi đài à, Đà Nẵng ra thì có một số anh em chơi đài Khánh Hòa ngày hôm nay nữa này như là bạn Minh Phúc ngày hôm nay thì uh, chơi đài uh, Khánh Hòa và mình chốt cho tất cả anh em đài Khánh Hòa đó là vào lúc 15 giờ 56 phút nhá, ngày mùng 10 tháng 5 năm 2023 này. Bạch Thủ là 81, ba chân lô đó là 881 và 981. Đấy. Thì à, tất cả là đường cầu ba chân thì mình chốt hai đường cầu. Đấy. 81 của chúng ta thì đã ở vị trí đó là vị trí giải 4.5 anh em nhé. Tuy rằng là nó không về sớm như đài Đà Nẵng, Đà Nẵng con 70 thì về rất là sớm rồi. Nhưng mà đài Khánh Hòa thì đến tận vị trí giải 4.5 mới nổ cho tất cả anh em. Và chúng ta đã hoàn thành đó là con 81 này, đã xuất sắc hoàn thành 81 này ba chân lô đó là 981 chúng ta cũng đã hoàn thành 981 nha anh em nhé được chưa chúng ta cũng đã hoàn thành đó là con 981 cho tất cả anh em và đường cầu số rất là ok rất là tuyệt vời và rất là may mắn đúng không ạ bạn à, Minh Phúc ngày hôm nay là mình nhớ nhầm là xem bạn vào 8 à 7 700 điểm đây bạn là Minh Phúc thì ngày hôm nay vào 700 điểm của đài à, Khánh Hòa Đấy, con số 700 cũng là con số cao rồi mình nghĩ là nó không phải con số thấp đâu nếu một số anh em chơi chơi nhỏ lẻ mà đánh lên tận 700 điểm là một số cao rồi được chưa thì chúc mừng bạn Minh Phúc nhé và bạn Minh Phúc ra thì có bạn Gia Bảo này Gia Bảo thì vào bên mình cũng được hơn một tuần rồi này Đấy, bạn này thì à, ngày hôm nay vào 1.000 điểm của đài Khánh Hòa cầu vip đánh lớn nhà em lấy như hôm qua 1.000 điểm thì bạn có hỏi đường cầu vip thực tế là đường cầu vip thì uh, à, những anh em trên đường cầu zalo bên mình thì mình à, đưa đa số là điều chốt đường cầu vip cả đây vẫn là đường cầu Khánh Hòa vẫn là 81 và vẫn là Bạch Thủ 81 vẫn là ba chân lô 981 và vẫn là cái khoảng thời gian đó là 15 giờ 58 phút được chưa 81 81 đây quá là tuyệt vời quá là may mắn và thành công cho tất cả anh em nhé được chưa ạ ok và như vậy là ngày hôm nay thì à, tính đâu đó mình đếm nhầm thì có đâu đó là 34 anh em thì phải có 34 anh em tham gia đường cầu bên mình ở trên nhóm Zalo nhóm kín còn có một số anh em thì vào nhưng mà không à, tham gia nhận số có một số anh em thì tiếc hai ba trăm nghìn tiền phí anh em không dám nhận số nhưng mà có một số anh em thì à, thì thì, thì rất là tự tin rồi thì à, anh em có thể nhớ rằng ngày hôm nay thì thật sự đài khánh hòa chúng ta cũng khá là may mắn anh em ạ đây để xem là mình có thể mình sẽ mở to lên một chút cho anh em dễ nhìn nhé đây đây là cái kết quả khánh hòa ngày hôm nay thì thật sự nó khá may mắn may mắn bởi vì sao ạ May mắn là mình chốt cho anh em bạch thủ 81 nhưng mà đồ 8 thì vì duy nhất đó là con 81 thôi, thật sự là như thế. Rất là may mắn, và rất là đặc biệt. Đấy. Mình chốt cho anh em là bạch thủ 81 thì mình rất là tự tin rồi. Nhưng mà sau khi về nủ mãi mà mới chưa thấy đồ 8 đâu cả thì mình cũng khá là rén anh em ạ. Nhưng mà cũng thật là may mắn là ở giải 4 đã nổ cho anh em 81 rồi. Đấy, đồ 8 ra duy nhất là con 81 thôi. Đấy. Còn à, đồ 7 thì đủ à, con 70 và 74 này 70 chúng ta thì đừng cầu bạch thủ mình chốt ở trên Zalo rồi đường 7 thì nổ hai nháy còn đầu 8 thì nổ một con 81 thôi thật sự rất là may mắn may mắn là cái điểm đấy nha anh em nhé còn đầu câm thì ngày nay Đà Nẵng có một đầu một câm này đầu 4 câm này và đầu 9 câm lại có ba đầu câm đúng không ạ còn này Khánh Hòa thì có đầu hai câm này à, xin lỗi nghe là Đà Nẵng có đầu hai câm nhất đầu hai đầu 4 và đầu 9 còn này Khánh Hòa có đầu hai câm và đầu 9 câm này đấy như vậy là cả đầu 2 và đầu 9 cho hai đài Khánh Hòa và Đà Nẵng ngày hôm nay đều cầm nhé còn lưu tu tập trung ở đài Khánh Hòa thì đầu 4 à, và đầu 5 là nhiều còn ngoài ra thì đài Đà Nẵng ở đầu 1 14, 16, 18 và con 19 thì con 18 nổ hai nhảy thôi ngày hôm nay có duy nhất là con 18 của đài Đà Nẵng nổ hai nhảy nhé Khánh Hòa thì à, không có một chú lô tô nào nổ hai nhảy cả Đấy, không có chú lô tô nào hai nhảy hết ở à đây xin lỗi anh em nhé có cả con 86 nữa này che che mất rồi còn 86 nữa là nủ hai nháy này Đấy, Khánh Hòa này có hai đầu có hai số nủ hai nháy là con 86 à, và con 18 còn à, đài Khánh Hòa thì không có chú lô tô nào hai nháy cả anh em nhé ở đây mắt với mũi như nào anh em nhỉ có con 51 nữa này 51 nổ hai nháy này đây đấy, mắt mũi kiểu gì chứ 51 nổ hai nháy này đấy thì à, kết quả và cũng đã thống kê lại cho tất cả anh em rồi sang ngày mai thì Thế thì chúng ta có ba đài, chúng ta có Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị nhé anh em nhé. Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị thì à, sẽ chốt và tham khảo cho tất cả anh em. Và dự đoán cho anh em cho ngày mai này. Đây là bảng à, thống kê tần suất trong vòng à, 30 à, tuần gần đây nhất của đài à, Bình Định nhé. Bình Định thì một tuần chúng ta nổ hai ngày. Bình Định là một tuần nổ hai ngày, à? đúng nhỉ? Đúng rồi. À không, Bình Định thì chỉ một tuần nổ một ngày thôi bình định một tuần ở một ngày thôi cho nên là đây là bảng tần suất của đài bình định trong vòng 30 tuần gần đây nhất nhé thì ngày mai thì mình sẽ nghiên cứu và lựa chọn cho anh em cặp song thủ lô tô cho đài à, bình định này bình định thì mình sẽ chốt và tham khảo cho anh em cặp đó là cặp 3883 là cặp song thủ lô tô nhé cặp song thủ lô tô 3883 và đừng cầu bạch thủ đó là con bạch thủ và con à, 46 bạch thủ là 46 này song thủ là 3883 cho đài bình định nhé thực tế hệ số thì bên mình cũng đã có rồi chỉ bên mình chỉ à, đưa lên cho anh em xem tần suất của nó chạy như thế nào thôi đấy bình định là bạch thủ 46 và song thủ là 3883 nhé được chưa đây chốt số cho ngày mai nhé cho số tham khảo cho ngày mai này anh em để ý nhé tiếp theo là đến với đài quảng trị quảng trị thì mình cũng sẽ tham khảo cho anh em hai cặp số để anh em có thể lựa chọn nhé đây là bảng à, tần suất của đài Quảng Trị trong vòng 30 tuần gần đây nhất này thì à, đây số thì mình có rồi mình sẽ đến phần chốt số cho tất cả anh em luôn đó là cặp 1881 này đầu tiên là cặp song thủ sẽ là cặp 1881 nhá thì sao song thủ là 1881 còn bạch thủ thì bạch thủ còn 34 nếu như mà anh em thích cặp 3443 thì anh em có thể vào điều tay cho mình cả cặp nhé còn bên mình thì bên mình lựa chọn cho anh em là con 34 để à, bắt cho anh em đừng cầu bạch thủ đừng bạch thủ nhá 34 và song thủ là 18 và 81 được chưa 34 này song thủ sẽ là 18 và 81 đấy và cuối cùng là nếu tất cả anh em đài à, Quảng Bình nhá Quảng Bình thì à, sẽ gửi đến cho tất cả anh em vẫn là đường cầu bạch thủ và một đường cầu song thủ cho anh em lựa chọn đây đây là bảng tần suất lô tô trong vòng 30 tuần gần đây nhất của đài Quảng Bình và chúng ta sẽ cùng nhau lựa chọn nhé đầu tiên về cặp song thủ lô tô thì à, mình sẽ nghiên cứu và lựa chọn cho tất cả anh em một cặp song thủ cũng khá là đẹp cho ngày mai và hy vọng rằng là cặp này sẽ may mắn và mang tới cho tất cả anh em thật nhiều những cái tiến thắng và thật nhiều những cái niềm vui nhé <clears throat> đó là cặp 36 và 63 cho đài à, Quảng Bình cặp song thủ nhé 36 và 63 và bạch thủ sẽ là con bạch thủ con 37 à, này mình sẽ bắt cho anh em hai cặp liền kỳ nhau này hai cặp này liền kỳ nhau thì có hai cầu hai cầu gần nhau luôn thì chúng tôi cũng nghiên cứu rồi và mình sẽ lựa chọn cho anh em con bạch thủ con 37 và song thủ là 3663 37 này song thủ sẽ là 3663 nhé Ok chưa bao lô cho tất cả anh em ba đài cho ngày mai thì mình sẽ nghiên cứu và lựa chọn cho tất cả anh em à, một con để bao lô cho anh em ba đài là con 43 còn à, đây là cái dàn đầu đuôi 10 số mình tham khảo này đó là cặp 10 8 81 này 23 32 34 43 56 65 và cặp cuối cùng đó là cặp uh, 6776 nhé đấy đây là dàn lô tô bạch thủ song thủ đầu đuôi và bao lô cho tất cả anh em cho ba đài cho ngày mai Bình Định Quảng Bình và Quảng Trị Quý anh chị em cũng như các bạn chú ý nhé, chúng ta trùng cầu kết cầu thì anh em uh, xuống tiền của mình. Không trùng cầu, không kết cầu thì anh em dừng mức tham khảo cho mình thôi. Còn những con số mà anh em những con số mà anh em có thể lựa chọn được thì anh em có thể tham khảo còn những con số mà anh em không thể lựa chọn được thì anh em có thể liên hệ trực tiếp qua đội ngũ Zalo bên mình đó là 0967 936418 bên mình sẽ nghiên cứu và gửi đến cho tất cả anh em những cái đường cầu tốt nhất có thể và đặc biệt là giúp đỡ anh em có thể là có những cái đồng vốn để anh em có thể là